vô uh, vô đó đi rồi uh, vô vô game đi rồi cái gì tôi gửi cái IP vô Ủa, nhưng mà ông ông sẽ mày xong rồi lúc mà ra lát nữa tôi gửi cái IP ờ, cái IP server qua cho được <laughs> Ủa mà ông chơi có chơi Minecraft lần nào chưa? Rồi, hồi trước có. À. Tôi gửi ảnh trong trong app sáng không vào không à ok trong chat hả rồi tôi có gửi cả tôi lấy nó rồi có lấy nó rồi tôi không biết là bản nào để tôi vào bởi ừ. vì cái ti lau chơi này nó là nhiều vậy không thì cứ có hay là cứ ghi là chín này cứ vô thôi chào rapper nha chào monster nha rapper TK bấy nồi chứ rapper rapper mà chưa tôi chưa nghe bao giờ nghe cái cái cái bản rap nào luôn á rồi ờ, để từ từ để ờ, để Saki gửi cái cái IP qua cho gửi gửi qua Discord nha nhắn cho Discord riêng á sau khi vô trong thì vô cái phần mạng ờ, mạng lan á khô vô cái phần mạng lan á xong rồi um, nhập cái địa chỉ IP vào à ờ ừ, nhưng mà nó là không, à. không hình như đúng ta hình như không để để gửi lại như thiếu cái bot thiếu cái cổng vậy mới đúng nè thiếu cái cổng này chính xác hơn ờ uh, quách lượng server mình để đâu rồi à. thì ờ, lát nữa Saki sẽ gửi cái IP lên trên kênh chat bot để mọi người vô chơi chung nha à, chào mừng mọi người đến với livestream của Saki nha các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki mọi người đăng ký nha mọi người cảm ơn các bạn rất là nhiều nha à, hiện tại thì hôm nay mình sẽ collab cái gì đó sẽ tốt quỳ từ từ mình đang ờ, mà hôm nay mình collab với lại ờ, ờ, một bạn thì bạn này cũng là một VTuber chuẩn bị debut thì <laughs> bạn tên là OZ nha bạn mọi người đang tính vô Minecraft báo Saki từ mọi người để để Saki uh, hiện tại thì màn hình game nó vẫn chưa có chưa chưa có chuyển sang màn hình game nha mọi người tại vì tại Saki ờ, đang đang đợi OBS vô đã Saki lock Discord Ừ thì tôi không biết nó là bản nào luôn á Bản 1.19 ờ, á Bản 1.19 á Mà đây có 6 bản 1.19 Thì cứ vô bản, bất cứ bản nào 1.19 cũng được hết á à, Bất cứ bản nào cũng được Cứ bản nào cũng được Ok, đúng rồi, chứ bất cứ ừ. bản nào cũng được hết á 네, 봐. 중진. 음. Ờ, nếu mà hình như lần đầu mà tải cái bản 1.19 hình như là nó sẽ lâu một tí mà cũng tùy máy à có máy tải ờ, nhanh có máy tải chậm nhưng mà cái nào cũng nhanh mà OZ vô trong ấy ờ, OZ cứ vô cái phần uh, relay 1.19 á cái cái cái đầu tiên ừ. luôn cái đầu tiên ừ. luôn relay 1.19 á ừ vô đó là được ừ. nhưng mà về nếu mà OZ xài Tilo chơi thì cái skin ở trên người khác nhìn skin sẽ không có thấy được skin chỉ có OZF thấy thôi nhưng mà vô trong server sẽ nếu thì có thể set một cái skin tạm thời cho OZF cũng được Ồ, thế à? Ừ, tại vì trong server có thể set skin thay đổi skin của người chơi Ngon vậy ừ, Chỉ cần nhập cần nhập một cái skin kiểu của một uh, account Minecraft chính thức á có một cái account Minecraft bản quyền đó là OS sẽ sử dụng được cái skin đó ừ. chỉ cần nhập cái tên thôi hoặc là nhập một cái ờ, link cái cái địa chỉ của cái ờ, skin đó Hay Tùy rồi Minecraft phải cái mạng hôm nay nó cái cái, cái, kiểu lên youtube nó lót chậm thiệt chứ thật sự à, à. R E N có một sự dạ. chậm không hề nhẹ được rồi vào rồi để sắp chuẩn bị ra thêm một bài dành cho thủ đội trời ơi chuẩn bị có người làm ca sĩ rồi nha rapper tiếp đối nó bắt lập nick Ủa OZ chưa lập Mr. Ờ, Tilocher hả? Cái ờ, dạ. skin đó Chưa lập Mr. Tilocher luôn Hình như là cái chơi này phải đăng ký Nhật à, à phải đăng ký Nhật không thì mới ờ, mới mới vô được à, sao á Không tại là trước cũng thử vào ấy Xong rồi nó cứ cho chơi rồi tại vì ờ, trước giờ là ờ. Saki không có xài ờ, cái t launcher tại vì cái ạc của Saki là bản quyền ồ à, thế hồi trước <laughs> hồi trước là có một youtuber Minecraft á, kiểu kiểu dụ Saki chơi Minecraft là cái kêu dụ cái Saki mua bản quyền à, <laughs> mua hồi đó chỉ có 275 ngàn à bản quyền là là nó tự up, update đúng không ờ đúng rồi từ update luôn là mình update skin trên đó là toàn bộ trên thấy toàn bộ cái nghề skin đó là skin chính thức của Minecraft là nó sẽ vô bất cứ một cái server nào đều sẽ hiện cái skin đó hết server nào vậy để anh vô báo đời báo đớm <laughs> à, cái IP server Saki có ghi ở trên cái chat nha mọi người rồi ờ, đây là cái phiên bản 1.19 nha mọi người vào báo Saki thôi <laughs> cứ cứ mọi người cứ hết vào báo ấy nha Đấy. Ôi. Oh, yes. Hồi giác hay chơi game kinh dị cho nên là kiểu ráo Minecraft còn ngay bỡ ngỡ Đủ mà, đuốc lại Đuốc quả rồi này ôi vô luôn hả? Hồi, nhanh thế Từ từ nó lại bị Nó lại bị bay ra ngoài rồi Nhập nhập cái mật khẩu, nhập cái mật khẩu chưa? Nhập cái mật khẩu chưa? rồi sao nó đi không kết nối máy chủ rồi từ tiếng sĩ quen thì ừ. Ừ. What? không nhập nhập cái uh, ờ, giao nhập cái cái uh, mật khẩu không vô được Mà đăng ký trước xong rồi nhập à, lại à. nữa ừ. đăng ký mật khẩu ừ, xong rồi ừ. đăng ký tài khoản rồi nhập vô này đó là cái tài khoản đi vào một server ấy thôi đúng là OZ luôn người đàn ông của bóng tối vô trong server đúng ngay buổi đêm ban đêm không ta đúng ban đêm luôn đâu sao tấm đầu của tôi tôi tôi skin sang tóc màu đen mà sao à, giờ nó tóc màu đỏ ta Được. nó ghi Ngộ thiệt sự luôn login ok bây giờ sẽ chuyển qua nhà như nhà của Saki á nhà có, có mỗi Saki là có cái nhà nó cái nhà cái nhà có tầng trệt đúng không cái nhà có một lầu đúng không ờ. cái nhà có một lầu đúng không bây giờ ờ. đó cái nhà có một lầu đúng không ừ. nghe có tiếng chim kêu nè có thể tiếng chim kêu à What the... What? <laughs> chưa gì lai chưa gì lai rồi mạng bốn chữ rồi không sao giờ Z thằng sàn mạng gì Viettel Viettel á ừ. Viettel vậy nó cũng ổn mà mà như là cái, cái lâu tuần trước hay gì đó bị đứt kết năm cái cáp quang, sao cái nhà tôi cái kiểu gì cảm giác như cứ zombie ripper vậy tới dầm ngó hoài luôn á ngày nào cũng nghe tiếng chân zombie Ui, con cáo rồi à? Đủ má Xem nào Ôi Đi Tìm được cáo luôn Saki tìm hoài nhà Saki tìm hoài không con cáo luôn á Bữa giờ chơi trong server không thấy một con cáo nào Hồi lúc mà trước khi xây nhà là thấy có cáo nhưng mà sau khi xây xong là không có con cáo nữa hết Trốn hết trơn luôn mà trước là một con cáo ờ, lông lông trắng nha mà lông cáo lông trắng nó chỉ xuất hiện trong cái vùng băng tuyết thôi mưa đó của đi đi không à đâu có nhập cái ờ, IP cứ gửi cái IP ờ, lên trên ờ, trên chat rồi đó mọi người mọi người nhập cái IP vào chơi thôi nhập uh, phiên bản 1.19 nha buổi sáng à cái mạng gì có một vạch <laughs> cái mạng bị teo một vạch ai <laughs> da tự nhiên bị đốt này vô trong nhà này vô trong nhà tôi có có có đồ nè rồi một chấm mười chín đang không bật được tiếng à đấy từ mọi người để Saki ờ, gửi cái này lên Discord cái đã bây giờ chưa chưa có chưa có đọc được cái cái các comment của mọi người từ từ ok let's go Thôi tính ra là Ồ, hôm bữa Chặt cây đây là nó đổ hết luôn đấy à Đúng rồi ở đây chặt cây là đổ hết luôn Một chặt một phát một thôi là cây nó ngã hết luôn à Chứ nó không ờ, à. kiểu như là phải chặt từng cái nữa Cái này là cái Giờ cái cái sáng rồi. kiến của một bạn ờ, một bạn trong ờ, trong server ấy Bạn góp ý là chị là, là chặt một phát rớt cây luôn cho cho đỡ tốn thời gian với lại đỡ cái kiểu mà tình trạng mà lá cây nó lơ lửng trên trời nhà không thế à nhà không nhà đập từng cái thôi <laughs> đập từng Được cái rồi chỉ có cây thôi Ui. chỉ có cây thôi chứ nhà đập từng cái <laughs> chỉ có cây là phải là đập mà cây là phải đập uh, chặt mà chặt gốc thì nó mới rớt được nó mới ngã nguyên cây còn nhà phải đập từng cái chứ nhà mà đập một phát thì sập cái nhà nó im bao quá ừ dễ quá Được, cái này chặt kế tiện phết Tôi sẽ cái update lại cái, skin skin nó ngộ rồi chứ Skin update Saki Cái này chọn chọn skin kiểu gì? Ờ, uh, Oyak gõ cái set uh, skin uh, set rồi vào chọn kênh ừ. của mình xong rồi ghi cái tên cái skin đó vào là sẽ đổi tên skin à, tên skin thì thì lấy ở đâu tên skin thì trong cái phần trong trong hình như có một trang web có một cái trang web nó ghi uh, những cái tên cái skin mà của virus chính thức á nó sẽ có những cái danh sách skin đó không hiểu giấy cứ gõ gõ cái Batman gõ tên chữ Batman thôi nó sẽ ra một cái skin, skin đen đen đen đen đen đen từ đầu đến chân luôn giống giống đó là nó giống à. giống kiểu ờ, của Z á đen rồi đến chân đỡ tí cái gì mát ăn quạng tại đó giờ mới tóc đen là mọi người hồi nãy là tóc đỏ đỏ heo luôn à để Saki uh, tele đến chỗ Z cái Sakina là gì? Sakina OZ gõ TB uh, à, accept TB accept thôi có trên trên trên, trên màn hình đó ừ, trên cái màn hình đó ờ, xếp TBIS xếp gõ TBA xếp đúng ta à, đúng rồi à, TPA accept à, đâu TPA này, này. Ô, mọi người có mọi người có nghe được tiếng ông dết không vậy? Tại con dết cái kiểu kề kề cái như kiểu muốn chọn nó... skin thì à, à. như nào ờ. chọn skin á thì uh, bây giờ gõ gõ Batman để để skin đổi luôn cho gõ skin set Oh yes, thần kinh ừ, Batman. Yep. Batman. Cách rồi, cách không? Uh, không, rồi chọn cái tên, chọn cái tên của mình xong rồi chọn cái tên skin. Ví dụ như vậy. Đó, nhìn lại cái skin của Jack rồi. Hay đây không? Rồi giống loại skin khác, muốn đổi skin khác không? đây uh, Superman nữa nha. ừ, Superman. Superman nó coi, nó ra cái skin gì? Đó. <laughs> đó đẹp trai liền vãi nó skin màu đen luôn đấy skin Batman cho nó đen đại đen đen vậy nó nó nó, nó đủ, đủ tầm tầm tối chưa lại <laughs> bị bay ra ngoài sao giọng OZ nhỏ vậy à, quá nhỏ tại OZ nó nhỏ à? đỡ nhỏ chưa sao Z nãy giờ đăng thì hầm mùa xuân thôi không bây giờ mọi người nghe lại coi tèo Z nó thì đang kiểu thì hầm mùa xuân cái game mic nó không bây giờ mọi người nghe lại có nhỏ không còn nếu mà nhỏ nữa thì ờ, để Saki kích lại cái ờ, tăng âm lượng của cô giác lên trên Discord á Ồ, cái cái skin của Z nhìn không thấy cái miệng đâu hết luôn ờ à, đến đâu ủa Batman làm cái miệng ta Batman mà có mắt nhìn kỳ kỳ nhìn nhìn gương ma nhìn y trang ma không gác không gác gì cũng ma mình lấy rồi ô tiền nè đây đây đây đây đứng đứng đứng đứng đứng chụp hình chung có tiền đứng chụp hình chung rồi Ủa, đấy mọi có, người có, đấy. có thấy sờ kia đâu có có hai skin màu đen đúng không màu đen đúng không ừ. đó hai đúng là skin đó màu đen nhưng mà tôi là tôi không tôi không thấy đúng không đâu OZ vẫn thấy mà đúng không OZ nó thấy skin OZ màu đen không không tôi kệ đi đó. đừng đâu sợ sợ chim mà được what the... không thấy luôn hả không ngồi ta không là mọi người mọi người nghe được tiếng giọng của OZ bình thường đúng không nghe bình thường chưa hay là còn nhỏ Toruju Hello Toruju nha Đây cho cho OZ có OZ đối chưa cho cà rốt nè Nhìn chưa? thì yeah. Dạ. heo rồi ôi nhìn thịt heo thấy là biết rồi đây đi vô trong vô trong cái nhà nè có cái lò nướng nè ừ, rơi từ trên này xuống mất máu à đúng rồi rơi từ trên xuống mất máu kiểu uh, mình cái này rơi còn kiểu mất máu hấp á nếu mà rơi mà trên núi cao đó xuống là chết luôn á rồi đột nhập siêu dễ thôi có gì xây nhà đây sao ông nướng thịt heo chưa <laughs> có cái lò đây nè có cái lò đây này nướng thịt heo ăn đi một cái lò như Saki chưa đặt cái lò trong nhà luôn Cái lò biết để đâu à, à cái lò để trong cái cái vườn Ủa đâu chết Kiếm zone rồi. Thôi dép tên xây nhà ở đâu? Dòng OZ lạ xỉu Lạ, lọc lạ Bình Dương đó Dòng lọc lạ Bình Dương đó Thì đó, dòng này hiếm nha Dòng này là dòng của của cái gì mọi người biết không? Kiểu giống như là là tổng tài ừ vậy á nhưng mà men hơn tổng tài nhiều dòng này là kể chuyện ma là số số, số 1 luôn á ừ ai cũng bảo thế nhưng mà ừ ai cũng bảo thế nhưng mà bữa bữa nào OZ si, làm ngay cạnh làm, đi thôi bữa nào OZ làm một cái kiểu content uh, ờ, cái chuyện ma thôi tôi người ta nói lóc lắm thì mình cứ đọc về chuyện ma trước rồi mình cứ kể thôi sao đâu hello ai him nha ủa mà hiêm hôm nay ừ. không có học hả accept accept accept đi uh, OS để qua để Saki uh, TB qua qua cô với xe nhà phụ với xe nhà. Ngay gần quanh quanh nhà đấy mà đâu ừ. mà mà với xe nhà ở đâu dưới, dưới lòng lòng, lòng đất ờ từ từ accept you more and teleport request has been từ từ accept lại accept lại accept lại đi nhưng bị hủy rồi sao accept lại ta mau rồi ta mau TPA ừ. Hồi giấy accept rồi đi rồi sau khi TP qua phụ với xe nhà Mày Mày dắt tên xây nhà đây luôn hả? Không Sao nào? Có nè mấy bữa anh like toàn trúng giờ bé học mà Nấu ăn luôn rồi like thì thường thường là anh tặng like lúc 18 ờ, hoặc 20 giờ mà bữa giờ vậy mà sắp tới có thể là cái khung giờ tối sẽ chuyển sang 20 giờ chứ không có 18 giờ nữa cái kiểu cứ, ừ, cứ ừ, tầm deadline 8 giờ là người à. ta ờ. xem được ấy ừ, cái kiểu dead deadline nó cứ bị bị dí rồi cứ cứ phải đi dời cái stream xuống 20 giờ không nên là cứ thôi cứ ao tu 20 giờ cho nó hết quay dắt chui xuống dưới nước luôn hả ừ. cái đường hầm dưới nước của ai vậy hả à. quay dắt chạy đâu rồi coi chừng bị zombie cắn á sao cho dắt cái cây cây ờ, cây kim kim cương nè tôi cầm đi có có cây cung với lại ờ, bảy mũi tên là cho dết xài saki xài ừ. kiếm rồi mà hồi chạy đâu nữa rồi chạy lẹ chứ đây là uh, ờ, block ờ, ừ. tầm này thôi chưa được hello Hako nha Hako bữa nào chơi chơi Minecraft đi nói rap buổi mà để điều rồi ừ. ô z xí app set play với đích của em nha rồi có có có có đứa có đứa có đứa sim rồi đó mong là tìm thấy cái đường hầm bỏ hoang ở đây một phần ba người chơi đang ngủ Ủa? ai ngủ vậy giờ này ờ, cái giờ đi đến quái ai có, có ai ngủ đâu thì ngủ đúng không đâu rồi ô giá rồi cho cho saki tb qua đó. saki sama <laughs> ở ngoài đây mình sama quá à Ê Mày Đang đang đang đang trong thời gian chờ TB nó quái tấn công Zombie mặt full giáp vàng Vậy enchant Trời ơi Đây nè Rồi nó mày nữa chơi nhiều thế Đi chơi à đây Được rồi không sao Không sao Không sao đông dữ vậy Trời ơi, đông cái vậy? Yeah. Này này Lên nhà đá rồi Này này, một đứa Hai đứa Ba đứa Không có ngủ về này, không có ngủ Ngủ về này không có ngủ Về này là cái giờ đánh quái Trời có một con zombie nguyên chép xích sắt giờ này nó có ngủ á mắt cha cha hết hết hết hết, hết, hết. ngủ gì tầm này lát bay ra ngoài trời ơi cứu cô giá ơi sao cây bị mấy con zombie không đông quá à. để TB qua TBA qua cho qua OZ để OZ bảo vệ Saki tầm này ghê quá à Đồ, gần thì đứng đứng này có đứng này có xíu hoa mà nguyên một chục con zombie súng lại à rồi xong rồi sắp sửa rồi sắp sửa hứa u hên quá <laughs> sắp bị hông rồi, rồi tb qua kịp Ồ, sao tôi hôi vậy cắm được sáng để nhà điều không O OS xây nhà trong hang động luôn hả ừ là một cái vau luôn đấy ồ oh. chả chả tay mấy tay bay quê mang heo cái ờ, cấp rồi trời ơi để thằng cúp đá đi ờ để để để để để có, có đồ rác này nhưng mà không có gậy luôn trời ơi xong đời đây gậy đây có gậy không chơi sao cây mở cái cấp với cái... mở cái cúp thôi mở cái thôi 10 cấp thôi cấp gì cũng được cấp gỗ cấp đá cũng được thôi tính ra mình, mình xài cấp sắt luôn mà giờ muốn thể tiến trình nâng cấp tặng tặng ông <laughs> vinh là heo, tặng tặng ô giấy bông hoa nè hả tặng ô giấy bông hoa nè hoa saki mới hái vâng có hoa màu đen không không không có hoa màu đen có hoa hồng thôi ừ, hoa giờ có hoa hồng thì tặng ngô giác hoa hồng thôi đều rồi xây nhà rồi Xem nhà ủa nhà có xíu bà là một tỷ có nở có nở lòng cái khu này đúng không để đặt chưa làm rộng lúc bây giờ hồi nãy ờ, nãy OZ có xây cái cái đường ờ, cái bậc thang xuống không trời OZ xây ờ, kiểu đạp thang xuống luôn hả ừ, tí nữa dùng thang bắc lên ôi tính ra OZ đào xuống qua qua khúc qua cái mỏ sắt luôn nè ừ. mà không không không chịu lấy không sắt quá trời luôn nè cho OZ sắt Để đi. Ủa đâu rồi mới thấy cục sắt này mà mà đi mai là phải mang heo đuốc với lại uh, nhiều gỗ nha đúng rồi đây nhiều lắm ừ, một chứ, tách gỗ này chứ chứ chứ mà không mang heo đó hồi bị kẹt cái đây không đường lên luôn có gỗ thì mới dám đào thẳng xuống ờ, xuống ừ. phải có nhiều gỗ á có gì mình uh, bị cái cúp này bị hư ấy, còn uh, ráp đồ ráp cái cúp khác được không là toan luôn chứ là phải chuẩn bị nhiều đuốc nữa u ừ. là xuống dưới này đây bây giờ đào cái khu cái khúc này rộng ra đúng không ông mua cho tôi cái máy mới đi rồi tôi chơi chung ở kìa ê tính tính tính ra hình như là bữa hai cô ờ, ờ, ai hai cô hay ai kêu là chơi ờ, cái phát mô phát mobia được mà là cái cái cái cái game đó cũng phải khủng lắm á với lại cái game đứa con của rừng á mua ừ thì nó chơi mà không? sao sao sao sao lại không cái máy lại không chơi được Minecraft what chơi phát mô tôi toàn Phan. chơi một một mình thôi hai ra uh, cô hay là hay là hay là hao cô hay là ai ta đu vang đấy thôi bữa nào mà không không nếu mà không chơi game là dạ, bữa nào có retouch là rủ hao cô vô ờ, retouch chơi để có vàng nào mà vàng phải chạy cúp sắt mới được từ để ráp cúp sắt thôi làm cái lò đây nhỉ làm cúp sắt ừ. cúp sắt cúp sắt cúp sắt có cái lò có cái lò đây ở mình lung sắt cái đã đây có lò nè làm cái lò lò lung sắt ờ không có cái hang để để, để nung rồi ai, ai có ai có hang đá cái gì nhiên liệu để nung có đấy có đá lửa đấy được không? không phải có đây cái hang đá hoặc là gỗ mà xài hang đấy. đá cho nó đỡ bỏ bỏ vô lò bỏ vô lò đi đâu rồi mai ráp game nhẹ mà <laughs> không có ai nó nặng đâu <laughs> ủa ai ai ai ai ai, ai tiết kiệm bây giờ bỏ có bỏ có một cục vậy alo gỗ đấy gỗ đấy quý như vàng luôn đấy Ai một cục mà nó nó nó không được đến ờ, hai cục hai cục phân sắc nè rồi hết rồi để ô z lấy cái cái cục sắt này làm cái cúp sắt đi Đồ đào cái cục vàng bên ở đâu này bên đây nè okay. Tuyền Tuyền có cục vàng không Tuyền có cúp sắt không hỏi thấy Tuyền cầm khúc gỗ là biết rồi đó vô Z lấy cái sắt trong đây rồi đi ờ, đập đập cái cục vàng này nè lên phải... đời sắt đúng rồi phải có cấp sắt mới đào đời đào được cái này lên đời bạc chứ rồi dắt tính xây cái xây xây cái nhà ở đây đúng không chỗ này cái nhà đúng không thì ờ, để ờ, không chỗ này đó là nhà đó chỗ này là phòng vẽ thôi vậy thôi để luôn cái đồ này đây để cái rương để cái bàn chế tạo với là cái lò ở đây luôn không có để tạm đấy được ừ. để cái lò đó ai muốn nông gì nông sẵn nông hoặc heo luôn được đây ờ vậy thôi hết rồi tôi biết mà vãi <laughs> muốn giỏi mà không được sao sao sao giỏi tại sao giỏi anh em, anh em dũng fan mu nhỉ đâu ai fan mu anh em đây à em đang ở dưới lòng đất đấy đây à bạn này à không tất cả mọi người ờ <laughs> đúng rồi tất cả mọi người đều giống fan mu <laughs> kiểu kiểu các anh niên hết sống dưới lòng đất Hình như có cái game ừ. gì nó cũng sống dưới lòng đất luôn tên bên tên này có núi lửa tốt nhỉ thì lấy làm à, à làm cái xô làm xô á ừ. hình như là có đủ sắt làm xô rồi phải đâu sắt đủ đâu đâu có có sao cây gòn có hai cục sắt nè cho z nè đâu đâu rồi cô giác chạy đâu rồi hai cục sắt nè ừ. coi coi đủ đủ làm xô rất là đủ. đâu máu ở đây không tự hồi à không không tự hồi phải ăn đồ ăn mới hồi được máu Ủa? phải ăn đồ ăn mới hồi được máu chứ không có tự hồi rồi còn thế nữa đúng rồi phải ăn đồ ăn mới hồi được máu thiếu một cục nữa à đúng ba cục chứ ừ. quên mất đấy. thầy giờ Saki có toàn là cà rốt này. rồi giống The Forest vậy The Forest thì là người ta sống trong rừng The Forest là người ta sống trong rừng Mình sống trong hang Mình là mình là fan MU, mình sống trong hang Ngoài Bên mình thằng Good Boy Ờm tay em gái Saki mà trời ơi Có đứa em gái quý hóa lắm để qua kia xíu rồi quay lại đá stream tiếp bạn. Vâng. mấy cái vàng này mà khi mà OZ mặc đồ vàng trên người á đi vô trong địa ngục thì nó mấy con con heo nó không có cắn cắn mình không có tấn công mình thế rồi hả ừ tại mấy con heo nó nó mê vàng mấy con bít liên ấy. chứ mà thằng mặc đồ vàng trên người thì nó cứ chào vô nó tấn công mình <laughs> người nổi tiếng à ừ. là phải mặc đồ vàng lấp lánh với người là nó kiểu nó khoái ừ. không có tấn công flex, flex vàng nữa là tụi nó cái kiểu cái, cái kiểu là cái dấu hiệu của mấy đứa mây mây vàng mây tiền á <laughs> là cứ thấy có tiền là nó nó coi như là bạn không có tiền nó coi như kẻ hù rồi ôi I am Batman Wow, Batman. Ở đây chúng ta có một con Batman, ở ờ, một Batman và một con cáo lông đen ở trong hang. <laughs> mà cáo này cũng phải cáo thường nha, ờ, cáo ngoài vũ trụ. Rồi sao vậy? Đi, đợt tiếp. À, như Saki chưa có chưa có để lên như kênh à, lát nữa khi mà xong stream á thì Saki sẽ update lại cái phần à, link kênh youtube của OZ ở phía trên à, phần miêu tả stream nha mọi người đó là trong các phần luôn. À, bình luận luôn nha mọi người có gì mọi người vào trong đó để vào trong tham quan kênh youtube của OZ rồi đăng ký ủng hộ OZ luôn nha à, các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người hãy đăng ký nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người ủng hộ cho Saki đạt một 000 subscribe nha mọi người Cảm ơn mọi người đã ghé thăm stream của Saki và OZ nha Các bạn dạ, nằm các bạn nằm ưa thể loại game gọi là kinh dị á, rùng rợn á thì các bạn qua kênh youtube của cha OZ nha rất là đủ hưởng đủ mọi thể loại game kinh dị luôn muốn có cái gì là có cái đó <laughs> muốn kinh dị cỡ nào là có kinh dị cái đó nhưng mà quan trọng là các bạn có có đủ can đảm không á xem cũng lúc mình thay vì kiểu OZ chơi những cái game còn lại rồi các bạn gọi là kinh dị mức độ mà hơi hơi hơi cao á Đây, <laughs> cái này sẽ giống như kiểu mình đang ở tù đó <laughs> nhà có bốn góc vuông <laughs> nhưng mà tù nó có cửa sổ ờ. đi thì khùng rồi lát nữa tôi ráp cái cái cái cái ờ, cái cửa sắt nữa là y chang luôn <laughs> cửa sắt xuống là y chang nhà luôn đi rồi. cúp cúp đẻ game ảnh con gà nhẹ lắm máy open chỉ cân được genshin đồ họa chung mà hay ừ. chơi được genshin là ok rồi đó hay máy mà chơi được genshin là ok rồi đó máy ốt chơi được genshin rồi Thiệt, máy nhưng mà chơi được, chơi được con okay. mỗi một ngày xong rồi xóa luôn trong không, game, không quen Genshin thì nó hay thiên về cày cuốc nhiều hơn nếu mà mình khi mà mình đã ờ, ừ. kiểu như mát hết mấy ờ, năm sau hay là mát hết rồi thì tất cả kiểu như là hết cái động lực để mà mục tiêu để mà phân đấu chơi tiếp ấy. không phải mà kiểu út ừ. quen chơi mấy cái game thế giới mở nó đông người ấy ờ ừ. sim nó nó nó nó vắng người quá Ai à, tính ra là là là, là bữa giờ tôi gọi cái tên không sai đó nha tôi gọi là ô giác thôi hình như tên tên mà trong công trong Google á trong Google rồi gọi cái sực tên rồi là hot gọi là hot hot đúng rồi tên thì tên trên chị Google dịch là hot chứ không có gọc là OZ <laughs> gọi là hot được đọc là phát âm tên nghe cười quá gọi là hot hot hot cá bình dương ở kìa ở kìa ở kìa ở kìa cá bình dương cá bình dương ơ ờ, saki không quý em mà giỏi nha có mà có quý mà có quý em mà đấy nên làm cái cửa là ngon luôn rồi nhưng mà hiện tại đang quách tính xây cái cửa sổ ra ngoài á hả xây ờ, cái cửa ờ, đấy đó, thôi OZ tính Thôi ờ, gọi OZ cho quen đi ô OZ quen rồi ô OZ tính xây cái cửa ra ngoài á cửa đây thì nó hơi hơi bị ngu ai tính ra ở trong mình đang ở dưới lòng đất luôn á <laughs> xây cái cửa này nhưng có có ngó ngó, được bên ngoài đâu xây cái cửa sắt đấy cửa sắt bên nhưng đây sắt thì phải có cái nút cái nút để mở cửa hoặc là có cái cái đĩa cảm ứng nếu mà xây ở đây thì nó nếu mà bước ra khỏi cửa là chỉ dướng cái bậc thang mà sao cây nghĩ là nên nên kiểu để cái cái đường hành lang này nó, nó dài đồng tí xong rồi xây cửa ra nhưng mà nhưng mà trộm vào nhà sao trộm vào nhà xong nó dẫm vào nút nó, cửa tự động mở không thì <laughs> không nếu mà nếu mà mình nếu mà mình ờ, cờ lem đất khu vực này á thì nó sẽ không có siêu nó bấm được nó không bấm được à. chỉ có mình bấm ừ. nút được thôi mà một khi nó chui vô đây rồi nó không bao giờ ra được trừ khi Món. nó nó teleport thôi được có nhỉ mà Shigeki để quên cái cái sạn vàng ở nhà à, có có ai rắp được sạn vàng ở đây mà hết, hết gỗ rồi nhá không mình như Saki hết cái cái cái cái cái gậy rồi các kỹ cô giác gậy rồi à. gậy nhiều lắm nên từ từ làm nên vậy đó vậy ô giác chế luôn cái sạn vàng đi cái cái sạn nó dùng để cờ làm đất á một sở tách oh yes xài skin batman à giờ mới để ý trời ơi nhìn về mà không phân biệt được không không không không nhận ra được batman à ui đấy cái batman là về kiểu còn kiểu dáng tâm tối như thế này nữa mới phù hợp với OZ là của mẹ cô hóa cho đề cương vàng muốn xỉu hả ôi đề cương ờ, môn hóa giờ kiểu vậy á không mà không chỉ môn hóa đâu mấy ừ. môn khác cũng vậy luôn gỗ luôn hết rồi đâu anh như là saki như à đây saki lụm rồi nè đấy cái gì dùng đi xây một cái cửa Ô giáp tính xây cửa gỗ hay là cửa sắt giờ sắt thì dùng gỗ thôi ừ, gỗ thôi cái cửa gỗ nhìn như cửa nhà vệ sinh rồi ừ. nhìn này ừ lúc lúc kiểu nhà vệ sinh luôn đâu đâu đặt lại vẫn nhìn <laughs> như cái cửa mà cái kiểu mà dạng mà hồi giống giống trong trong cái phim mấy cái phim uh, kiếm hiệp Trung Quốc mà sau khi coi ấy, kiểu như trong cái nhà vệ ừ. sinh Trung Quốc ừ cứ mở ra mở vô <laughs> vậy xong rồi có người ta vô nó kiểu kiểu ờ, y vậy đó Ê, tôi nhìn giống trong giống cái chỗ hầm trú ẩn này. Ừ. Vâng. Cái này thêm cái cửa này vô y chang như cái hầm trú bom hầm mà trốn mê bom nguyên tử á. Trong mấy cái phim mà tận thế á, người ta trốn này để cho để đấy. Đó. Nhìn giống phim kinh dị nhỉ. Ừ. Ừ, kéo mở cửa mở ra mở vô mở ra nó vô tưởng tượng mà mình đang đứng trong phòng tự nhiên cái cửa nó mở bật mở ra không có ai ô sách này ui à, tính ra cái khu cái khu cái chỗ cái chỗ nhà mình toàn là sắt không nãy mới được một ừ. mỏ sắt bây giờ là một mỏ sắt nữa không ấy làm kẹo colat mini world ok luôn ok luôn nha cô ok luôn nha Duyệt nha Vào hỏi Saki hôm đó bắt bắt ma không Ma thôi Trời nãy với Saki nói rồi Saki sợ ma lắm Phải cô dắt bảo vệ mới được <laughs> Ừ làm kéo phát phobia để hắn ừ. Nhưng mà ốt chơi cái mức độ nó không có tủ để trốn đâu mà Saki không phải là chuyên gia bắt ma đâu chơi kỳ kiểu mấy cái kiểu game như bên bên cái gì cái game gì mà bên Rurock tên gì quên rồi cái game gì giờ đi đi bắt rơm ở ờ, mà bắt rơm bắt rơm chơi chơi mấy cái game nó được nhưng mà. mà kiểu cứ cứ bị dính cái bị dính nó mà cái bị dính mấy dính mấy cái zoom ờ, ke cứ bị bắt rơm à. ốt ờ, chơi cũng kiểu uh, nó không phải là mỗi đuổi mỗi đuổi nhau đâu mà là nó dùng cả não ấy khó chịu mấy cái game mà kinh dị vừa kinh dị mà phải vừa vận dụng cái cái đưa giải đố dùng não nhiều ấy nó khó chơi nhất còn mấy game game mà chỉ có, có đơn giản nó chỉ có jump scare với lại bụi bắt nhau á như là như là cái game uh, game gì ta cái game gì uh, Outlast ừ thì nó nó, nó nó, nó là nó lại đơn giản nó là dạng kinh dị uh, đơn giản là chỉ bị rực rực rực, rực đuổi thôi nên làm cái thang cái cho anh em lên còn à, cái mấy cái game mà dạng vừa kinh dị vừa giải đố á ui ừ thế mới khó chịu cái game đó mới khoai xây nhà ra cà rốt đang à, đi rồi Ê, <laughs> cái nhà này xây ra cà rốt là lý tưởng á <laughs> kiểu bốn góc bức tường như cái nhà tù á <laughs> có cái gì mốt nhốt cô nhốt cờ rốt trong đây được ủa ủa sao con gà đây thiền hả hả u là trời thiệt luôn á trời ôi dám dắt ra coi con gà nè <laughs> ủa sao có con gà trong đấy ở đây thì nhiên con gà xuất hiện cái này ờ, cái gọi con gà này sau này đặt tên là cà rốt con gà gì gà để cho Z nuôi mà mà để bữa nào kiếm cái con mèo đen kiếm một con mèo đen đem về nuôi được mèo đen cái này nó hợp với giác thôi sao không có trứng mèo trứng mèo không có bắt bắt con mèo à, hồn hóa với con mèo ngoài ngoài ăn hoang dã cho ừ. nó ăn cá xong rồi dụ nó về nhà dụ về nhà nuôi nhưng mà mèo mèo nuôi nó chỉ có tác dụng là hút cân thôi chứ nó không có tác dụng gì hết nó không, nó không có tác dụng như mấy con chó chó còn đánh quái được ơi gà lớn rồi nè nó thành gà mẹ rồi <laughs> gà không cho ăn gì cũng lớn hết ta đây cho cho cho ăn hít không khí của anh em MU cũng lớn gà trong hang không có ăn gì cũng lớn á ừ. <laughs> được rồi không mà OZ OZ thì kiểu giống giống giống như mấy con Enderman đen đen dài dài á <laughs> skin skin skin Batman cũng hợp nữa gà này nhiều quá nhở mới ăn đây chờ ăn nữa ăn nhiều cái này là phải cho tiền nuôi thôi nhất bà nó cổ thao mà tự nhiên nãy cách màn hình có cái ảnh khiến em muốn ship Saki Bujet Sếp á Không nếu mà ship ship Saki với OZ là Saki là là sẽ coi như là suốt ngày bị OZ dẫn đi bắt ma không? Đúng rồi. Cái đấy <laughs> phải có à. tương tự ô giác bắt ma xong rồi đem đem ma về nhà ở kiểu căn phòng đầy ma mà Saki là sợ ma nhất to. luôn vậy không mà vũ to có sợ không rồi cái mà đó thì thua rồi mà đó thua rồi mà <laughs> đó thua rồi mai tóc dài là nó sợ rồi chứ đừng nói đây trên trên là nước đấy đừng... xung quanh là nước đấy đâu rồi gì đây sao tối hôi vậy ta từ từ đuốc đuốc đuốc đuốc đuốc đuốc đuốc đuốc đuốc ok đuốc thì đào một cái mé bên đấy ra xong đập ra à, không cũng đuốc được ok làm cửa sập kiểu gì nhỉ con nút bấm này rồi làm cửa rồi gì sao cái tường nào không được ta đây là màn chế tạo à hồi tại tại tại kiểu lo cái lo nhìn lâu z á lo tập trung nhìn lâu z cho nên là không có đọc chat xin lỗi xin lỗi chat nha <laughs> cho nên là Saki uh, ờ, cả bài cái uh, ờ, kiểu chăm chú nhìn lâu z đó bây giờ là phải đọc lại mấy comment làm đọc cái lại chat. cửa sập kiểu gì ấy? cửa sập mình là như có công thức đó mà đôi giác bấm công hất bấm e xong rồi bấm vô cái hiển thị những gì chế tạo được á à, hiển thị tất rồi, cả xong. ừ. xong rồi giáp bấm vô uh, bấm vô cái cái công hất click công hất á thì cứ sập công nó trong cái bấm e xong bấm vô hiển thị tất cả bấm vô tìm cái cửa sập à. đó thì OZ sẽ thấy à. được cái công thức cái tạo cửa sập cửa sập sắt muốn cửa sập gỗ à đi đào quặng đi không bây giờ đi đào ô rồi không có đào quặng đâu cái gì vậy ôi xương bắn ôi ôi ôi ôi ai da ui con con skeleton này dám bắn ô cho ô cái ờ, cái cái khiên nè hình như ô giác chữ sắt hết mà tao ô giác chế tạo cái khiên đi batman chết rồi Ôi, ôi giáp chết rồi ai bảo giày Saki đây Này nè Cờ Ripper nè Nèo Ripper, cờ Ripper Cờ Ripper Cờ Ripper Không khí trong lành trên mặt đất Ủa tiền bộ bộ bữa giờ không có chế được cái cái ờ, kiếp kiếp sắt nào hả? Sao xài toàn đồ gỗ vậy? ừ đúng rồi xong là bà rồi rồi Ủa Jack đang ở đâu vậy? Đang ở ngoài cái khu nhà Saki đúng, không? rất gần nhà Saki Ừ, thì cái cái cái hồ này cũng vậy, cũng gần cái nhà Saki mà. Rồi Saki về nhà dắt cô Jack ra. Chắc chắn là nhìn của nhà của Saki này mà trên mạng này. <laughs> hồi trước cũng thấy nó dậy xây một cái nhà trên cây đúng rồi này. cái nhà Saki đấy lấy trên mạng mà thế Saki có biết xây nhà đâu toàn là kiểu nhìn, nhìn trên mạng người ta là xây sao rồi nhìn xây heo ấy chứ Saki xây cái nhà đẹp mà ừ Saki xây cái nhà là y chang cái nhà tù luôn Ủa có có Java Java ừ, núi lửa ấy đây hình như có cái có một cái khu ờ, núi lửa đâu đâu đây nè như bên kia nhưng mà có đứa nào chập đứa nào uh, hốt núi lửa luôn rồi hốt lava hết trơn rồi thu Z lấy khiên không cho cô Z mà hả cho thu Z ừ. cái khiên nè đúng ngoan Captain ờ, America à đúng rồi làm cách Ủa. hoặc mà cái khiên này có thể chế tạo là có thể ờ, thêm hoa văn trang trí cho nó được xong phiên bản quên nhà luôn đâu hình như hồi OZ làm Saki cũng quên mất nhà luôn rồi ui ừ. chết rồi lạc đường luôn rồi như cái hồ ở ngoài ngoài ngoài bìa rừng á cái đâu ông là làm bẫy đây <laughs> kiểu ơi cái hồ ngoài bìa rừng á Ôi chết Ở Việt tới... Nam bắt cướp Ôi chết về nhà mình chưa? Về hang chưa? Bây giờ cũng bẫy rồi ừ cái bãi ờ, như là mấy cái bụi bụi, bụi cây đúng không đúng rồi đạp đạp vô mấy cái đó là sẽ bị mất máu á không cái bẫy hố lên đấy what the... đứa nào là hố vậy mới ở quanh quanh nhà thôi có cái cây không rồi có cái hố ở đấy mà chơi khôn xây còn bẫy khó chịu thế ừ từ cái nhà sơ cây đi ra có cái hồ nước uh, ngoài bìa rừng á là tới cái hang của mình á nó là cái hố luôn đấy tính ra cái nhà mình cũng dưới hố mà yêu ơi hết thang rồi ông cà rốt biết mấy ông nuôi cà rốt là giỏi đấy không vậy thôi chuyển qua nuôi nuôi nuôi quản lý nha không không nuôi cà rốt mà nuôi quản lý nha <laughs> mà không biết nuôi quản lý có tốn tốn đồ ăn ta à. nuôi nuôi cà rốt thì chỉ tốn hóc thôi còn nuôi quản lý chắc là tốn ờ, tốn hà thịt thịt rồi hoa quả nữa ừ. còn mồi giá tăng ở đâu vậy Saki Taylor qua cái Đi rồi, đi được rồi à, Đang chơi trong hang Đi đại để cho xem Đang trong hang hả? Đi Đấy Đi, ui Oh my god <laughs> Ủa đâu rồi Nhìn này Kỹ năng này ok à, mới đây phát biến lẹ vậy Nhìn kỹ năng lên chưa không phải Đâu. luôn lên lên lên cây rồi hả lên nó rồi lên cây nha hả leo lên cây rồi hả sao không thấy vậy mới thấy đây mà đây mai mốt thấy con gà trốn ngục bị dừa rớt trúng đầu Ơi, tính cây làm sao rồi cây bị lơ lửng trời này chặt thử coi cây này nó không có bị uh, đốn đốn nguyên cây được trong mai Minecraft này có dừa không cô mai Minecraft chỉ có táo rồi thôi rồi Saki dính OZ rồi chẳng nhẽ Diêm sắp có anh rể ừ. OZ đã bị đâm đứng chết bởi một bụi cây mọng ngọt trời trời cái gì này <laughs> vãi cả bị đâm đến chết vãi chứ bị uh, bị cây không đít bị cây không đến không đít đến chết ừ quả server này. hơi hơi khó khăn đấy đọc chat lâu tại lo chăm chăm chú nhìn OZ đó để nói hồi nãy nói rồi chăm chú nhìn OZ đó bây giờ chỉ tập tập trung nhìn OZ thôi còn cả thế giới cứ kệ rồi OZ vô rồi để TBA OZ sending sending IP cái gì ngày gần đây là như chỗ này như hơi xa nhà nha dạ không ta nữa là gần đây mà không thấy cái nhà mình đâu luôn đây à đây à đúng không phải như mấy cái chỗ nào mà gần mấy bụi cây nhiều nhiều quá như là nhà mình á có vịt nè bò này à tính này là con gà luôn á lợn này thì tao rớt trúng đầu thì nghe giống cái ông bác học nào vậy giống một nhà khoa học nào đấy hiểu rồi Ôi giấy tìm mấy nhà chưa? Đây ra Đây ra Cái gì đây? Cái này là Xúc ảnh điện tăng hình đấy <laughs> vải tàn hình điện nước à u má à con nhành nước rồi ôi còn thế nữa à hãy nhìn kinh dị được chứ điện nước nó có bao giờ nó cắn người đâu nó có nó cắn, cắn người không ừ nhà mình đâu à cái nhà mình như trong trong cái này mà Ủa mà cái, cái, ừ. cái đây đâu phải cái hồ của mình đâu ừ nhớ hồ mình có ấy mà không cái cái hồ cái hồ ờ, nhà mình nó nó nó gần cái nhà Saki á mà nhìn ra là thấy nhà Saki luôn nè mấy cái hồ ở đâu đây rồi ừ. ủa em cũng cả vực cơ hình như cái cái hồ đối diện trước mặt đó ừ. ủa ôi hố hố hố hố coi chừng lọt hố ơ sao bên dưới có rụng dung nham không dưới có rụng nham á nhưng mà trên đây xuống hơi kêu nha ủa thanh niên kia xây cả cái giếng ở đấy ạ vãi Hoài có giếng gì không dễ nhìn hay dễ dễ nhìn thấy ghê luôn nhìn là biết ngay Ôi, nhà mình luôn như, như kiểu mộ bây giờ giống được si giống xây mộ quá à. ừ giống cái hầm giống cái hầm mộ á mình mình mình đang xây nhà kiểu anh okay. đi xa quá đây chúng ta là xuống hang mộ. nên xây cả hầm mộ đây mà à, à, à, à, kìa kìa kìa chết rồi quên ui chỉ kê đây tần ui sao cô gặp mấy con gì bay bay thế này tức á không phải sao không sao chui qua đây là nó không có Ủa nó không có công được rồi à, an toàn rồi đó rồi ờ, làm ra cái từ dưới đấy ban đêm mấy con bay bay nó xuất hiện lắm mấy con à, phantom <laughs> pet của của bác của bác batman này à? <laughs> à. Ôi giá tính xây cái mộ thì luôn hả? Ừ này có khác không khác, gì mình đang nằm trong quan tài luôn y chang luôn mộ giờ làm cái cửa đây Ngoài, oách select Làm à, cái cửa đây đi ra ngoài dễ Ơ, ừ, ok kìa ờ, à? không được hình như thầy rồi có nước có nước ok ngon yêu rồi à. ok ok ngon rồi đó giờ cần tìm núi lửa núi lửa hình như là điện nãy đi qua cái cái hang động hồi nãy có có ăn có cái gì nhưng mà xuống đó hơi nguy hiểm đi xuống ừ. đi đó xuống ôi còn còn sắt không còn cho xa cây mượn mấy cục đi ừ đây ừ. đây đang đang đang vào lại mát hơi lắm vô server đi ông thì cái IP server là sẽ có game trên cái chat nha còn cái phiên bản này phiên bản 1.19 nha mọi người các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người nhớ đăng ký nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người nhớ đăng ký kênh cho UZ nha ừ Hay là nhớ con diễn ngoài đúng không? Con zombie Zombie con à? Hay zombie, hay zombie lớn? 어린이 있었 Ôi, zombie đang nhảy ở ngoài ờ, Hay chú liệu gì đó ngoài nè như cái cửa nó chặn được zombie nè đúng rồi nó nó chặn được nước á xong rồi zombie nó không có qua được á zombie đây tái được cửa quá ừ. ai ai ai ai thì bỏ tiền tiền tiền tiền có sắt không tiền Tôi xin mấy cục xài chơi <laughs> xin mấy cục xài chơi đi có, có sắt không Ô dép đây nhìn nhìn uh, trời mưa Đang bị lát anh em kiếm cho tôi uh, lava cái đó thành như ông nhau trong nhà Saki nó có cái cái cái mấy cái xô á quay nhà Saki lấy xô Ojek có xô chưa ok hmm? Ojek có xô chưa gửi à, gửi cho Saki cái cái cái, một một sắt đi đấy ok để Saki chế tạo cái phim thế này phải tâm ghê quá à. một món sắc ờ cần nung nung lên nữa sao cây xuống xuống hang mà MU đi nung sắt Tiền ở trên bảo vệ ô giác nha ô giác mà bị hương là Tiền phải chịu trách nhiệm á Bạn không thể có quyền ở kẻ Tiền chơi kỳ vậy <laughs> Chơi cờ lên đất luôn hả Không mở được luôn, không mở được cái, cái tiền nạp cái lương này đi không không không không không xài được luôn rồi nè cái gì u là trời bạn nữ ờ, đi chung chung với mình á bị cờ lem đất của này luôn rồi nè giờ không có xài được cái gì luôn không xài được cái lò tiền tiền đập đập à, à, ông tiền đập cái rương đi mỹ rương có chứa gì không đập đập cái rương đi đập cái rương tại vì mình đặt bạn đặt cái rương xuống là nó sẽ tự động nó cái ram của đất luôn ok ok sao vẫn bị ta chết rồi nhà chúng ta đã bị chiếm Ôi giấy tờ nhà bị chiếm rồi Ủa nhà nhà bị chiếm rồi tao bị chiếm tuyền gõ tuyền gõ uh, ờ, y no ra ơ ờ, la mét ừ là nó sẽ từ chối cái quyền uh, sở hữu khu đất này Ủa rồi cô không được luôn cổ tiền gọi nhập lệnh chưa nhập lệnh chưa không được luôn nó ghi sorry hả à? kìa rồi xong luôn ông sửa bây giờ lấy được mỗi cái núi lửa thôi là được không đặt được lóc luôn <laughs> từ từ từ từ à pi g plan ừ. bây giờ inogram của đem đấy thôi hai đường này nè được rồi nè được rồi nè đặt cái um, đặt cái này ra nung sắt tiền tiền có hang đá không lò hung khói đây Ủa hang đâu rồi Alo, à đây đây trời từ cục hang đâu ta đây ủa cái vụ dùng đất não ma ấy vậy quăng quăng cục hang tự nhiên nó nó bay lên trên trời luôn đang lát mà tiền tiền tiền lấy cục hang dùm cho tiền bỏ cục hang vô trong lò dùm đi dùm sake bỏ cục hang vô trong cái lò dùm anh đi chờ sake live xong đi nấu cơm cho em ăn có luôn hả có nấu cơm luôn hả không mà anh chỉ biết nấu mì hả à. em ăn mì không anh nấu chưa em ăn mì omachi hay mì ờ, hảo hảo vẫn mưa à, toàn uh, chế, cái chế cái khiên giùm Saki nha Saki phun mất túi đồ rồi thôi Z đặt cái rương chế tạo cái rương xong rồi đặt cái rương đây đi rồi <laughs> anh yên chạy đâu nữa rồi ai da tiền có ăn giữ à, tiền có ăn giữ cái rương không cho cho anh mượn cái rương cái giỏi mì cung đình á ui em ăn mì cung đình vậy quên mật khẩu rồi cú đáng chịu <laughs> quên mật khẩu hình như là có có hãy reset mật khẩu mà ta login không nhưng phải biết bắt cũ mới có reset còn mật khẩu được mới đổi mật khẩu được từ từ đây on từ từ login cái vách đá vừa lấy đâu nhỉ Login Vách đá hả? Có vách đá có nhà mình hả? Ờ Gần cái nhà Saki á ừ, Để xem rồi. Ê chạy xong Tốn thức ăn đấy Bạn không thể Bạn không thể hủy kích hủy đăng ký trong server Ráng, ráng nhớ lại cái bắt buộc đi Chứ giờ Saki vô có tay rồi không mình lập mới không kiểu như bây giờ cái tên đó như vậy là lập nick mới nó lại phải cày từ đầu ô oh, có cùng địa ngục quá này on để để có gì Saki kêu admin uh, xét lại cho chứ đứa nào cắt cắt cái quyền admin của Saki rồi ồ oh hồi giá uh, ờ, tính kêu giá cái gì quên mất tiêu rồi hồi giá chế tạo cái rương vàng ấy cái cái rương cái rương á chế tạo cái rương này xong rồi xuống cái nhà mình đặt đặt cái rương ra cái nhà ai giờ có cả sách phù phép luôn đấy ngon sách phù phép lấy đâu á lấy trong nhà Nemicot đúng không không biết được mình chỉ ngủ được trên ờ, trên trên cái quơ hiện tại thôi chứ không ngủ được dưới địa ngục sao không t không không tb qua quét được ta Hả? Không TP được <laughs> Ngon xì nhà dưới đường dưới địa ngục có xếp được nhà dưới này không không không có ngủ được không có không có lưu điện hồi sinh được dạ à? không có lưu điện hồi sinh được là lại thế ơ ừ. này lấy khiên ở ờ, tiền tiền văn canh cái khiên đi à đây là khu nhà của cô tiêu vũ Thế ba anh em tôi xuống địa ngục Wow Thì đi Accept Đá địa ngục à? cái này là đá ở dưới địa ngục này cái này mình là mình có thể dùng cái này để xây nhà cũng được tại vì cái nguyên liệu đây nhiều đá này dễ đào cây cây cái rương anh phun rồi đấy này. ok ok một út cần nham dạ, thật à, em có cái Đã cái cái, cái em có cái rương chứa đồ không tuyền cái rương vàng vàng chứa đồ á có không quốc đỏ thẫm ngon u con lợn này ui nhỏ, nhỏ chắc đau nhỏ chắc không nghe được gì rồi à, đây đây đây thấy rồi ô ô ui Đấy. Đấy có ốt ờ, uh, ôi, ôi. dung nham nữa. Ui, con con heo này có hút mình không ta? Hả? Nó chết rồi. À, nó không hút mình. Lấy, lấy ốt dung nham ấy. Ôi, nó xuống dung nham hả? Ừ, lấy, lấy, lấy dung nha, lấy cả ít đá để làm còn đi ngục nữa. À, không, mình TB qua. Ừ, TB qua làm gì? Không, TB qua rất dung nham chết luôn là sao Ôi giờ Jack có có đang bị bị mấy ngọn hút không? Đuổi hút chết rồi. heo xong Ok, hút tôi xong bỏ chạy. lấy hậu ít dung nham không có mang theo mấy cái cái cái cái cái cái cái xô ơi ừ cái sách vừa đúng một đi ở kệ đâu dưới dưới địa ngục làm gì có sắt không sắt vừa đưa ở nhà mà có để Ủa, Ủa, Ủa Giác là ở nhà hả? Ừ, ừ. Biết ừ. Ô trời ơ ừ. không ô răng cần xuống dưới một. ngục à đây vậy giao dắt tb qua đây rồi xuống địa ngục luôn đi rồi tpa rồi cây đang ở dưới địa ngục nè này. đứa nào xây xảy hai công viên ngục cái này vậy ừ không hiểu tôi lấy một cái cũng được cúp sắt ừ, có à, à, cúp cúp bạc có lấy được cái đấy không cấp uh, kim cương cấp kim cương mới đặt được dạ yeah. ừ, cấp sắt không đặt được đâu vãi thôi à. dắt tb qua đây đi đây sau khi đã với địa ngục nè đây đi rồi đấy thì accept lấy đi lấy lấy lấy lấy ít uh... ủa nước không đây mất luôn gần dần đừng có lại gần nó còn biết lên nha lấy đi dung nham không có mang theo cái xô ở nhà sao đi đây ra ơ xong lấy được dung nham lấy cặp cầm cái xô Ôi trời Để cầm hai cái xô, mua sao cái mi đây vậy? Ừ, cái biết cầm xô rồi TBS set mà sao không lấy được dung nham nhỉ cái xô bấm chuột phải vô không mà phải bấm vô cái chỗ mà cái đầu nguồn á cái hưởng lưu á à cái nguồn đó bên trên cả bấm cái múc múc trên cái nguồn mới được là phải lên Chứ trên múc ở đây à phải múc lên trên mới được nè yeah, ai thiết kế quả thích thế Rồi ôi Giết tôi đi sao con heo xuất hiện vậy heo bay lợn bay à thôi rớt cây cao xuống nữa còn sống luôn dưới địa ngục vui thôi. Đáng này không không xếp được ở đây ơ sao, sao, kỳ về đi Ôi, ôi về nhà chưa? Chưa Ok á Muốn, muốn qua đi chơi à? Qua chơi chứ ở đây toàn mấy con heo mà Ui Ui, đã phát sáng đã phát sáng cái này đem về nhà làm làm làm, làm đèn hai cho đèn nó sáng được ấy no <laughs> bắt lên lên lên trên phát Cô chết, cô chết còn trong, còn trong liên ngục không? Còn Sao kia rớt xuống dưới này nó có cái một cái cổng liên ngục nữa nè Không nổi nào xem nhiều cổng liên ngục quá hai cổng, ba Mấy cổng, hai cổng Ừ, giờ thì nếu về được ờ, đâu đấy Saki qua qua công liên ngục xong Saki đi về Saki uh, lấy ít về thế giới bên kia ít gỗ đi rồi Saki đang có đang có gỗ nè rồi à, ZTP qua chỗ Saki đi ừ ui lên lên trên hẳn của địa ngục luôn này trên mấy cái đá mà mình mình không đào được ấy. Đừng cái đá đi, có đào Đá, đá, đá, đá đào được Đào được á? Đào được Thôi dép đào mấy cục đá được mà Cái đá, cái mà cái đá ở tít trên cùng mà trên cùng á Trên cái, cái trần, cái trần địa ngục ha Ừ. ừ. Trên cái trần địa ngục thì nhân Hình như là vẫn đào được mà đúng đào thấy nó tràn reset Ôi vậy còn có, có muốn về nhà không hay là ở, ở đi ngục của về Vô ZT, ZTP qua Susaki nhưng mà cái nhà này nhà ai á không phải nhà mình chịu luôn ui trời nó có cái quả giống như là cái cái dây dây dây rồng nè ôi trời nhà kim cương quá trời kim cương à nhà kề kim cương kìa biết con nhà của ai rồi à nhớ nhớ nhớ nhà của ai rồi nhớ nhà của ai rồi lờ uầy lắc login trend bed cookie trend bed ừ, newbie đây rồi Maybe God Chết bà này uhm, Kêu xuống múc, múc nước đó được Kêu xuống múc nước nào Từ đấy Saki TB qua mới lấy được ít sắt ạ à. sắt à, như Saki còn như có gần một tấc sắt trong trong nhà trong nhà của Saki á tấc nữa Saki đưa vậy nhưng mà giờ quan trọng là không có nhớ cái nhà mình nằm đâu luôn rồi có mà như mộ ở đây đâu rồi để coi cái nhà mình đâu gần nhà Saki cực Chưa Hồi Zết, Hồi Zết đang nhà Saki à? Không Đang ở chỗ khác Saki nhớ mang máng là cái nhà nó gần nhà mình mà không không không biết là nhà mình nằm hướng nào Rồi ôi, thần lâu TB Wow chết cười có có có anh mối gì với nhà mình không lắc rồi kiểu giờ không nhớ đường về nhà giờ TB qua coi coi có có nhớ được cái cái, cái vụ đó không đang đâu đây từ từ đợi đợi đợi thì em à, đặt đi đúng rồi đúng rồi What? về rồi về rồi đâu đâu đây thì thì men qua em đặt ship cơm saki trả tiền nha ok em đặt ship lên trả tiền cho nhưng ừ. Ủa đâu rồi Ủa Giác tìm được nhà chưa? rồi cho cho xây Saki TB qua quá rồi mà xong được ta mà. đâu ấy mạng nó lát ấy à, xếp phải coi sao không hay nó vậy bị tam mau ngoài à. ngoài server rồi này nó vậy bị tam mau mà trời ơi Hồi xong rồi, toàn rồi OZ, OZ bị dính lên quyền rồi ừ. TV, TV qua cơ OZ accept Ok, ok, qua wow. Đừng số đấy Chúng ta đã về nhà rồi, bây giờ OZ đặt, đặt cái rương này ra, đặt cái rương này ra cái nhà đi Đặt ra nhà đi Đó là cái chỗ này nó sẽ được OZ, ờ, nó học về sổ của OZ luôn là không có ai mở rương được nữa mà sao mình muốn đưa rương ta rồi lạ. ok mình mới đưa được <laughs> mở đâu mới được Ồ, cái để xô đấy, à đừng vứt ít, vứt một cái xô đấy Khi không có xô đây để, để cho nhà, để, để uh, về nhà lấy cái xô chứ là lấy sắt luôn nhà còn không có gì ngoài sắt Hình như nhớ từ chỗ này nhìn ra là thấy có nhà mình mà ta Cái gì vòng vàng à cái mộ nhìn như nhà vệ sinh ấy rồi chết lâu lâu kiếm đâu ra mấy cửa gì nhà như cái trang của nhà vệ sinh vậy không biết được <laughs> chết rồi mất tiêu cái nhà mình rồi đấy đấy về nhà đấy không cái nhà Saki kìa ừ Ôi chết là nhà Saki hả? ừ. để tivi qua cho lẹ như này chỉ cho nhá đi theo này này bên này mà nhá yeah, này đi đây từ chỗ này nhiều cây quá giờ không nó bị che mất lối nên mới phải làm cái đường dẫn ra nhìn chưa ừ. mỗi lần con đường dẫn ra đây hay là mình làm một cái đường nữa nhỉ đặt theo kiểu... đi, đi lấy số đi lấy số ra. à, ok ok số đâu đâu né né né né né né né ra để Saki mở cửa show hình như đồ hình như để trong trong trong vườn show đâu ta ô vào đồ vào đường nhà đấy show show ở đâu hình như bên bên uh, trong trên trên lầu sau kia để đồ trên lầu rồi sau là đây cho cho vết cái xô nước ngon nhìn ra đây giờ mới xây. Ô mà như nhà bị mất mất chợ hay sao không không có sắt luôn à, kìa nhớ sắt quá trời mà Đúng rồi rồi đồ luôn chuẩn biệt chuẩn biệt cái đốc sắt luôn này để từ đoạn này đi tức là này nhá để đây làm gì ngay đấy mà đâu ngay nhà đấy à trong cái cái cái hang màu hả ừ ok ok được rồi mỗi lần leo xuống cầu hang này sợ té xuống sao té được <laughs> kiểu cảm giác tại kiểu cây sợ độ cao á cứ mỗi lần mà kiểu như là lên lầu hay sao hay là đứng trên ngoài ban công hay ngoài hiên á kiểu sợ độ cao á rồi kiểu lên, lại cứ... làm gì đoạn này thôi hồi nhỏ mà chơi chơi đu quay chơi kiểu mà đu quay lên xuống á là cứ sợ cứ thanh, thanh cao không dám chơi chơi tàu lượt siêu tốc không ừ, thằng nó cầm nỏ kìa nỏ ờ, hình ừ. như là mấy con cướp mấy thằng cướp ừ. cầm nỏ ở bên ngoài nhà cướp tụi nó là bọn cướp á qua nhà tôi lấy kim cương mà xài no never được trời đi dựa dẫm thế à cướp cướp bằng cướp không đứa à ui xào ui xào ui xào ui chết rồi ui trời ơi ui trời ơi tình nguyện bị lưu đày các bạn này có cái gì đấy Ôi sao nhiều ấy Ôi đông vậy Ui là trời trời cướp này chúng tôi cướp với chúng tôi à không được đâu em mua giấy say gì ạ dạ nhà cây ạ à? Ừ. không để để Saki lên vô giết tao hình như đặt lóc quan sát đổ nước từ trên xuống á thì mình có thể ờ, đi lên di chuyển lên trên bằng nước ừ. nhưng mà từ từ yes đưa xin ít tách uh, tách đá trâu với cái này nè cái gì lát cờ cô còn cướp được nhìn cái mặt nè <laughs> Cảm giác nó cứ bé bé rồi gì nhỉ Thì mình xây rộng ra him Mà không con... hết stack đá rồi Hết đá thì mình xuống dưới địa ngục mình lấy cũng được Không, đá gì cũng được Đá à? Đây nè, thôi ừ. Saki có đá cuội nữa Đây đây đây Như có nhiêu đây rồi Ừ, không sao nhưng mà như xung quanh đây có núi đá mà này được chưa nhỉ này vẫn bé quá hay mình làm thêm gỗ thì Saki có mang theo gỗ rất nhiều nè một stack gỗ ông gỗ là nó nó ấy đấy cháy Ủa, nát đấy ừ. nhưng mà đâu có ai đốt đâu ủa đốt đốt này vẫn bé gì bé không không về đủ rộng mà mà ôi dết lên xây cái gì phòng á này đủ rộng á phòng ở thì như vậy đủ rộng rồi cảm giác nó thấp thấp cứ đưa xem nào được đưa um, stack gỗ đây kéo hẳn ra đáp thế này thế rồi hết rồi hết rồi <laughs> nếu thành công thì ok còn không thì lại phải xây lại người giáo tính xây cái gì á cái cái đài hiên văn để uh, cắm sao hả <laughs> không cái này mới xem được trên mạng à đảo trên trời chứ ờ đi xuống dưới đi đi, đi xuống dưới đi u là trời từ Đẹp Thôi tính là mình nhảy xuống được mà ra Ok đi Chứ một hồi là không có đồ để mình lắc bắt lóc lên Nhảy xuống là mới bắt lóc, phải bắt lóc lên nữa, khổ Dưa, <laughs> có, có tác dụng không? rồi không có rồi đào đào đào đào sĩ đã bắt anh rồi đang bị zombie nó hông nè Cứu cứu cứu ra cây Mảng lá của xuống cứu, vào nhà đi Cứu sa kỳ nó đông quá Vào vào vào trong nhà đi Nó bao vây nhà rồi Không sợ gì Trời ơi, mây cầm kiếm sắt luôn Báo này chứ đi chỗ khác ừ. ôi ông ăn lát luôn mà Được rồi, thế nào không Bây giờ mới nó cầm cục đá trời Saki Mày Cầm cục đá đập ai Đông hết nhờ attacco lui con... sau khi lên đó Ô dắt đổ nước từ, từ, từ, từ, từ trên xuống đi Đợi, đợi mắm không phải bắt ốc lên nữa ừ. Đổ nước từ trên xuống á Để đợi mắm không hồi bắt lóc lên ra đây nữa là một hai ba bốn tính xây gì á xây gì mà hay hấp canh á ôi trời nhưng mà tình hình là nó chắc là phải đổ ở bốn góc cái núi đá ông rơi rồi bông góc thì uh, giờ mình đổ nước từ trên xuống xong rồi nhưng mà xô nước chỉ có hai xô à nhà Giờ Saki có có một xô nữa Đó là dùng nham chứ Dùng nham á Sao ờ, giá tính ừ. xây tính đổi dung nham xuống hả Nhưng mà đợi xuống dưới đây thì dưới dưới kia nó sẽ là cái hát diện hạch Tại dưới kia là hồ nước mà Thử ừ, xem nào 1, 2, 3, 4 ba một ok ok mọi người tới quấy phá hoài vậy được đi đấy nhưng mà cũng bốn góc cần lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi là ba trúng đầu Saki <laughs> không sao không sao không sao bốn góc này không không trúng không trúng mình hơn mà không biết cầu xuống nước đó nước có bị biến thành hát mục không biến thành không? chắc là không bị biến thành hát mục có chứ có ông ta đây có này có nè rồi hành hồi lương nham luôn Ủa? Nó... À, hiểu rồi. Nó, nó, nó... Nó vẫn là dung nham. Nhưng mà phía dưới nó là hắc diện hạch. Thì... Đây là... Xây nhà cậu này mình biết xây chứ, mình không xây cái á. quên mất Không phá chỗ ra rồi Và dàn salon có người đích con bi Nó gì Ủa kiểu giống mấy pha lắm mấy giờ 10 giờ không nghỉ rồi ok rồi ok lúc nào chơi tiếp hôm nay học stream bên nay nha mọi người thì uh, hẹn gặp các bạn hẹn gặp lại các bạn vào cái stream lần sau nha bye bye mọi người nha các bạn nào mà chưa đăng ký ủng hộ cho Saki cũng như là OJ thì mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người thì cái phần kênh, kênh youtube của Ojas Sake sẽ để trên cái phần miêu tả video cũng như là cái phần, phần bình luận bên dưới video nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha và hẹn gặp lại mọi người ở stream ngày mai nha mọi người bye còn nếu mà mọi người muốn gặp lại OZ thì mọi người hãy comment bên dưới ờ, video nha bên dưới stream á bye bye mọi người nha chúc mọi người ngủ ngon